chín nó không bị bớt dính lại với nhau mình khuấy đều để nó bị khét giờ mình cũng đã bào củ cải để làm dưa chua trước cho nó thấm nha các bạn bây giờ mình ờ, trong thời gian chờ đợi mình sẽ làm nước chấm mình ờ, còn một muỗng đường mình sẽ cho vào hết là nước tương để mình pha nước chấm một muỗng giấm ăn tương ớt thì ờ, bạn nào thích thì thì bỏ vào còn không thích thì không bỏ cũng cũng không sao đâu mình cho một muỗng tương ớt rồi mình khuấy cho đều cho tan hết hỗn hợp tỏi và ớt mình sẽ cho vào sau cùng để cho nó đẹp mình bật bếp cho chảo nóng rồi mình cho dầu vào chiên nuôi nha nuôi vào chiên cho nó vàng xong rồi nha đây là món nuôi chiên trứng của mình đây à, mà cả nhà cùng ăn chung với mình nha nước chấm thì mình cũng đã làm rồi nè cả nhà thấy không cái nước chấm rất là hấp dẫn luôn đó rồi đây là dưa chua mình cũng đã ngâm khoảng nửa tiếng rồi nó đã thấm rồi bây giờ mình sẽ cho nước chấm vô rồi nước chấm thơm lắm cả nhà ơi hôm nay á, là mình ăn cái món nuôi chiên trứng đây nè thì mình à, có à, uống là nước uống này là hạt sen có đường mình thì à, mình uống mình không có bỏ sữa còn à, nước uống của chồng mình thì chồng mình có cho ít sữa đặt vào cái này là hạt sen có đường nha cả nhà rồi tráng miệng thì mình cũng tráng miệng đơn giản thôi đây là khóm rồi và đây là có muối tôm để mình ăn khóm muối tôm là mình tự làm ở nhà luôn nha cả nhà rồi bây giờ mình sẽ ăn ờ, món nuôi trước nha nhìn hấp dẫn lắm đó mọi người để mình ăn thử trước nha rồi đây mời cả nhà nha con nuôi thì mình đã ờ, chiên nó giòn sơ hai mặt bây giờ mình chiên thêm có trứng đó, nó rất là béo và thơm ăn kèm với một ít dưa chua chua chua ngọt ngọt nước chấm thì có tương ớt nữa cay cay rất là ngon ăn ăn chào cả nhà nha người thử pha ừ. rất là ngon ừ. được quá em có hỏi nước nước uh, tương ớt ở trong đó luôn á không thích ăn vậy nè <clears throat> à. mọi người cùng ăn với ờ, mình nha dưa chua ấy. Ừ. Bây giờ nó nó nó giòn chua chua ngọt ngọt mình ăn kèm nó không có bao không có ngán. Cái món này là mình làm ăn sáng rất là ngon đó, và nhanh gọn nữa. Khi nào mình bận việc á, mình làm món này rất là lẹ. Rồi nguyên liệu cũng dễ tìm nữa. Rồi cả nhà cùng ăn chung nha. Thử đi. Nước ngon. chấm ngon lắm á. Mình uh, sử dụng uh, giấm ăn đó nhà. Giấm ăn này từ cái nhà mình nuôi luôn á đây mọi người nhìn hấp dẫn không nuôi giòn giòn không ừ. nuôi á mình ăn uh, à, trúng hay một miếng hành lá nữa rất là thơm con nuôi thì giòn chứ chua chua ngọt ngọt cay cay rất ngon bạn nào muốn ăn cay nhiều thì mình cho tương ớt vào nhiều thôi mời à, mọi người cùng ăn chung với mình nha vừa ăn kìa ngon dưa chua nó thấm rồi dưa chua nó nhà mình ừ. ớt cũng khoảng nửa tiếng rồi đó ngon. món này à, mình vừa có thể ăn sáng được rồi mình cũng có thể à, làm thành món ăn vặt mình ăn bữa trưa trưa vậy nè Nào, Nồi chiên nó giòn. Ừ. Có trứng vô béo ăn với thêm... chua ngọt ngọt ừ. mình cho hành lá vào nó rất là thơm luôn Mọi người em ăn thấy giòn, không nghe gọt gọt đúng không ngon lắm á cả nhà nước chấm này á mình pha theo cái công thức này vậy nè nước chấm rất là kẹo ngon tỏi ớt thì mình bỏ vào sau để cho nó nổi lên trên mặt cho nó đẹp món này cũng ngon ừ, món này là mình uh, chuẩn bị ăn sáng á khi mà bận việc đó mình không có thời gian nấu nướng nhiều á mình làm món này cũng rất là lẹ nuôi chiên trứng nữa nuôi chiên trứng món này là nuôi chiên trứng nha cả nhà cái món này á là anh biết là của người gì không dạ cái món này là của người qua á mọi người với uh, món bột chiên á nhưng mà mình thấy bột chiên nó ăn nó nó nó dễ ngán á ừ. nó bột nhiều còn này mình làm nuôi nè mình thay cho bữa ăn sáng của mình luôn cả nhà thử làm theo cái công thức nước chấm này của mình đi mình cho hai hai muỗng tương một muỗng đường một muỗng giấm ăn nếu bạn nào ăn cay thì cho tương ớt vào nước chấm nó sệt sệt cái cay chua chua ngon lắm mà có tương ớt ngon có tương ớt thì ngon hơn nhà ai có bé nhỏ thì mình ờ, ăn cay không được đó đừng ừ à, mình thấy sử dụng giấm ăn á nó ngon hơn ờ, là mình ờ, sử dụng chanh tại cái này là mình làm nước tương á hay tại giấm ăn nhà mình nuôi á giấm nó thơm á không ừ. giấm nhà ngon mà giấm này giấm nuôi nhà luôn á cả nhà chua chua nãy giờ mình ớt cũng khoảng nửa tiếng rồi nó cũng thấm rồi đó thấm không thấm chua chua ngọt ngọt ăn kèm không có ngán giòn giòn nữa món này mình chuẩn bị cũng mau lắm á có mình đổi món làm mà món này món ăn sáng á tại Cho nuôi nó giòn giòn lắm mới ngon nuôi á nuôi á mình luộc cho nó ờ, chín nhưng mà đừng chín quá nha chín quá thành nó nhão rồi mình sẽ không có gán không có chiên được đâu mình à, luộc vừa chín tới thôi ừ. rồi mình à, bắt đầu mình bắt bếp lên mình chiên mình chiên à, cho đều vàng đều hai mặt rồi mình ăn nuôi sẽ rất là giòn ngon lắm cả nhà ơi ăn ngay à, miếng à, hành lá thơm thơm này chắc tại mình lâu lâu ăn ngon đúng rồi mình đổi ừ. món như món này lâu lâu mình à, mình đổi món cho cả nhà ừ, là làm mà mọi người ăn chung á tại vì mình thấy món này á, vừa ngon vừa đơn giản nên mình muốn à, chia sẻ với cả nhà để cả nhà đổi món với lại đó, cái mùa này á, là mùa dịch á, mình cũng hạn chế ra đường mình đâu có tập trung ăn uống nên mình à, tự nấu cho cả nhà mình cùng ăn vừa ngon vừa nhanh gọn mày bảo đói ăn ngọt à. điền hấp trơn ăn xong rồi quậy luôn đó thì hôm nay ờ, hai chồng uống cái ờ, này ờ, hạt sen có đường nhưng mà chồng mình thích uống sữa đặc nên bỏ thì miếng sữa đặc đưa sữa uống sữa thằng khe hàng của người ta cho à. của cô cái bên nhà cho sen này là hôm qua là hai vợ chồng mình được cái cô à, hàng xóm tặng cho cô Trinh của cô Trinh cho của cô, à, cô Trinh hàng xóm có trong nhà ừ. thơm lắm luôn á mời cả nhà cùng uống uh, hạt sen nha à, mời cô Trinh luôn nha cảm ơn cô Trinh uh, tài trợ hạt sen này nha đây ly của mình đây nhìn rất là, là thanh mát luôn á rồi cả nhà cũng muốn chung với hai vợ chồng mình nha ừ. ừ. cái uh, hạt sen có đường này nè cả nhà cái nước nó rất là ngọt thanh luôn không có ngọt gắt nha mà nó thơm cái mùi đặc trưng của hạt sen nữa để giờ mình uh, béo mình ăn thử coi uh, hạt sen coi uh, mùi vị thế nào nè cái này là hạt sen mà ngày kêu hạt sen hay trứng sen hạt <laughs> sen trứng sen có có vị trứng sen nữa giờ mình ăn nha hạt sen ngon ờ, mềm béo béo ngon lắm á anh bỏ sữa ngon à? ngon bỏ sữa ngon mình uống thì mình thấy nó ngọt vừa ừ để làm sao mình uống mình bỏ sữa không? <coughs> bỏ sữa không cái nước của nó ngon lắm cả nhà cái này là hạt sen có đường nó đóng hộp sẵn gì đó ừ, cái nước ngon quá à ngon ngon cái nước em muốn thấy nước không ngon lắm uống vô tiểu đường rồi <coughs> Wow. Ngon. Đã. Ừ. Mình sẽ ăn khóm. Cũng tầm rồi giờ mình sẽ ăn khóm. Mời cả nhà cùng ăn khóm với mình nha. Cái này á là muối uh, muối tôm mình tự làm ở nhà. Mà mình mua ở tiệm thì mình thấy mình về mình ăn thấy nó mặn quá à. Nên mình tự làm ở nhà cho nó vừa ăn ngon đây chấm một miếng muối rồi mà cả nhà ăn chung mình nha muốn ăn phải làm vô bếp <laughs> dạ yeah. nhưng mà cái món này mình thấy ờ, chuẩn bị nguyên liệu nó cũng ờ, nhanh đó cả nhà rồi mình làm nó cũng dễ rửa là nước chấm thôi Mía. yeah. ăn phải ăn nhiệt tình không có mắc cỡ hết sáu thơm á chua chua ngọt mời cả nhà cùng ăn mình nha muối tôm mình tự làm lên rồi mình thấy nó vừa ăn nó có mặn ăn hết rồi đúng nữa không không để lần sau mình uống mình thử bỏ sữa rồi ngon chứ giờ mình uống không thì mình thấy ngon nữa à xe ăn khóm người không biết có giặt không dưa <laughs> dạ, à. chua ngớ nhà khóm giặt à, nghĩ ra clip luôn cái món đuôi à, chiên trứng này mọi người làm ăn thử thì ngon lắm á lâu lâu mình ăn á lạ miệng đổ chiên trứng gà không phải chiên trứng cút nha <laughs> trứng gà đi trứng gà nó nó béo không nó trứng trứng nào cũng được ngon ừ. trứng nhưng mà ờ, mình thích dưa chua thì mình ăn dưa chua còn không thì ờ, mình ờ, trộn đu đủ vào sợi á mọi người cũng ăn được rồi hoặc là mình thích ăn rau xào mình xào bỏ vào thôi nhưng mà ai ai thích ăn sao thì làm vậy còn mình thì mình thích ăn dưa chua nên bữa nay mình làm dưa ừ. chua à, anh làm cái ờ, cái ngọt hoặc là mà cái đỏ xào bỏ vô vẫn ăn vẫn được giống như là ai, ai thích cái gì thì mình ăn đó thôi à, mỗi khẩu vị gia đình vậy thôi thì à, mình thấy à, cái món này mình làm cũng nhiều lần rồi không biết là có ngon hay là không ngon chứ mà thấy là đổ mọi người rồi ngon em thấy ngon ngon phải em nấu mới khen ngon quá không em ngon. nấu thì phải khen ngon rồi không lẽ ngon, em nấu không ngon thiệt, không còn này thì thì của người ta tặng thì nó cũng ngon ngon ngon ngon không ngon không ngon ăn hết dạ tại nó bụng thôi rồi nó bụng rồi giờ đó nhà ăn không được nhà nó không ngon đó mà bay lớn rồi còn <laughs> ăn được cái nào cái gì rồi ăn ăn không được rồi cả nào bữa lớn làm sao em làm như là em đẻ ăn ra gì đó đi lớn mình nấu món nào ăn cũng chê món nào cũng chê mà món nào ăn cũng hết không bao giờ khen hiếm lắm có mới khen có khen thì vui cho có tinh thần sao biết hay gì? <laughs> em hiểu anh ừ chào mọi người đi ừ. ăn hết rồi chào cả nhà giờ mình cũng ăn xong rồi video của mình thì cũng đây đến đây kết thúc à, nếu mọi người thấy video của mình hay hãy cho mình ờ, một like một share và nhớ đăng ký kênh của mình nha xin chào cả chào nhà chào cả nhà